mã lý thuyết một nhỏ chúng ta sẽ học các định lý tan hết đảo các con nhớ này định lý tan hết thuận nói rằng nếu một đường thẳng song song với một cạnh của tam giác và cắt hai cạnh của tam giác sẽ định ra trên hai cạnh đấy những đoạn thẳng tỷ lệ đúng không vậy đảo sẽ nói ngược lại các con chú ý lên cho mình cho thầy nếu một đoạn thẳng, nếu một đường thẳng cắt hai cạnh của một tam giác và định ra trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ. Trên hai cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại. Vậy định lý đảo chính là ngược của định lý thuận. Thuận song song có tỷ lệ và đảo thì ngược lại có tỷ lệ suy ra song song. Đỉnh đảo này các con thấy rằng đó sẽ chúng ta từ giây phút này chúng ta có thêm một cách chứng minh song song nữa. Đó là sử dụng các đoạn thẳng tỷ lệ để suy ra song song thay vì việc những cách chúng ta học ở lớp 7 hoặc thông qua các hình của học kỳ 1 và đến thời điểm này có thêm một cách nhé. Đỉnh đảo là một cách chứng minh song song nữa